Hello, xin chào các bạn. Vâng, một chiếc uh, máy uh, điện thoại của Xiaomi. Đó, một chiếc máy điện thoại Xiaomi chúng ta có thể nhìn thấy là đây là Redmi Note 11e. Dưới này có cái nổi bật của nó là pin 5000. Vâng, thì đây là một chiếc điện thoại rẻ tiền của Xiaomi, giá chỉ tầm 4 triệu thôi nhá, giá chỉ tầm 4 triệu thôi. Và đây là một chiếc máy mà có cấu hình uh, khá là tốt và có 5G rẻ nhất tại thời điểm hiện tại thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn mọi người cách chạy rom tiếng việt cho chiếc máy này chạy rom tiếng việt đây là chạy rom tiếng việt quốc tế luôn đấy nhá đó thì cái video ở trên youtube là như vậy còn nếu mà các bạn muốn biết cách chạy rom tiếng việt ngay lập tức khi mở mở ra để chúng ta có thể cài được giao diện tiếng việt vào thì các bạn xem trên kênh tiktok bên mình nhá đó thì chiếc máy này thì uh, nó khá là nổi bật bởi vì là sao bởi vì giá nó rất là rẻ thôi chỉ tầm 4 triệu thôi nó ngang một chiếc nốt một thường của thị trường Việt Nam nhưng mà nó lại có con chip Dimensity 700 màn hình tần số quét 90Hz tương tự như Note 11 nhưng RAM là 6GB và bộ trong 128 quan trọng nhất là pin của nó lại là 5000 và camera là 50 megapixel có cả 5G luôn đó, thế là bạn nào hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội có 5G thì chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm này thay vì chúng ta mua nốt 11 chính hãng mà không có 5G nhé giá thì ngang ngang nhau thôi đây thì máy này thì à, nó là một trong những cái sản phẩm ở mức độ ờ, giá thành thấp của Xiaomi tức là lưng của nó sẽ là bằng nhựa giống như chiếc máy khác thôi dạ, dạng vân nhám nhám này thì đánh giá và review cái sản phẩm này thì ờ, mình xin lỗi là mình sẽ không làm bởi vì là mình không đủ trình độ để mình làm được chính xác và chuyên sâu và hay cho anh em và đã có rất nhiều bạn các bạn ở trên youtube làm rồi anh em cùng xem và ngày hôm nay thì mình uh, chỉ làm cái clip là hướng dẫn các bạn có thể chạy được tiếng việt bởi vì là nhiều bạn thì mua tại shop như bên mình thì bên mình hỗ trợ hoàn toàn rồi nhưng mà nhiều bạn thì mua ở xa đúng không nhiều bạn thì ở trong thành phố hồ chí minh hoặc là trong những cái vùng xa mà không có tiện các cửa hàng và các bạn mua online ấy, thì các bạn xem clip này thì mình sẽ làm hướng dẫn các bạn làm tương tự có thể mua mình mua bên khác cũng được nếu mua mình thì mình sẽ hỗ trợ online trực tiếp cũng được nếu các bạn không làm được các bạn mà tự vọc vạch được thì các bạn xem clip này nhé thì bây giờ để mà chạy tiếng việt cho sản phẩm này thì sản phẩm này khi chúng ta mua vé chúng ta bật lên ấy, nó chỉ có tiếng trung và cả tiếng anh thôi đây tiếng trung và tiếng anh thôi nhá đó đang sẽ cùng kết nối wifi trước để chúng ta kích hoạt nha chạy tiếng việt trong sản phẩm này thì nó dễ thôi nó tương tự như chiếc Xiaomi khác chúng ta phải chuẩn bị một chiếc máy tính một chiếc máy tính nhé bắt buộc là phải chuẩn bị một chiếc máy tính chạy Windows một uh, chiếc máy tính đâu và một cái cáp xịn xịn một chút thì tất nhiên là chúng ta sẽ dùng cáp xe máy rồi Đó. sản phẩm này rất là phù hợp cho anh em nào à, dùng thêm máy phụ hoặc là mua cái máy rẻ tiền thôi nhưng chơi game vẫn ngon bởi vì với cấu hình của sản phẩm này chúng ta gần như cân được gần toàn gần như toàn bộ các loại game rồi mặc dù là chúng ta không thể nào mà chơi ở chế độ max setting được nhưng mà chúng ta có thể chơi được thoải mái mượt mà rồi và hình tần số quét cao mà cấu hình cũng khá là khỏe đó khi kích hoạt xong này thì cái điều đặc biệt của cái sản phẩm này nó có một cái nhược điểm ấy so với những chiếc Xiaomi khác này là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta cài cái à, cái cái gì ở cái uh, Google Play được Đấy, bởi vì là trong cái tích hợp theo sản phẩm này thì nó sẽ không có cái mã UG Play nhưng mà nó có ROM quốc tế rồi nhé đây này, chúng ta sẽ kết nối wifi trước này chúng ta sẽ vào đây chúng ta kiểm tra thử lại như lần nữa cho chắc nhé, xem có phải không có hay không hay bây giờ nó có rồi nhé Đó. có thể là chúng ta sẽ cập nhật đôi bản update thì nó có rồi đúng không Anh mình sẽ bỏ qua những cái này Click vào Play nha. đây không có luôn hoàn toàn không có Google Play luôn chứ nếu không tìm tìm ở đây có nó đấy là nó lên luôn nên này chúng ta sẽ không cài được Google Play đâu đó, mình sẽ thử uh, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ thử cập nhật lên xem là nó có hay không nhiều trường hợp giống như K40 Gaming ngày xưa là khi chúng ta cập nhật lên là sẽ có Google Play đấy đó, và cập nhật đấy nhé. Trong thời gian còn chờ đợi cập nhật thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để chúng ta có thể chạy tiếng Việt 100% và cách xin quyền unlock. Thì cái việc này ý, là chắc chắn là chúng ta phải cần chuẩn bị những thứ này. Đó là một chiếc sim có kết nối 4G. Đây mình sẽ lấy chính chiếc sim của mình đang dùng rồi nhé. Mình thì mình thích dùng Xiaomi nên mình đang dùng một chiếc Xiaomi luôn. Đó. Chiếc uh, Samsung của mình đã hỏng lâu rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một chiếc K20 cũ mình mua lại được khách hàng rất là rẻ. Bởi vì nó bị ám mà nhưng mà mình vẫn dùng được, không quan trọng. Ờ, cái sim nào là cái sim uh, sim 2 sim 2 là sim 4G đó sẽ chuẩn bị một cái sim 4G nhé đây bây giờ mình sẽ tháo thằng giáp sim nhé con bộ rẻ đây con này lắp được cả hai sim một thẻ nhớ luôn nó lắp được sim một sim hai vào một thẻ nhớ luôn để chúng ta thoải mái mở rộng bộ nhớ đây. lắp sim vào nhá đây này khi chúng ta nhận được máy thì chúng ta muốn xóa được những ứng dụng Trung Quốc gì cho đỡ mắt lại thì ấn vào đây thôi Đấy. Vậy là anh tán gỡ đi ok đó, tán gỡ đi nhá thì khi bây giờ chúng ta lắp sim vào đây rồi bây giờ chúng ta sẽ cài cái à, tạo cái tài khoản mình cả năng và chúng ta ấn vào cái đặt chúng ta ấn vào đây nhá đó, cho nó kiểm tra cái sim của chúng ta đi đó thì bây giờ nó hiện cái số rồi này đồng ý và tiếp tục nó sẽ nhắn một cái mã và đăng nhập xong luôn rất là nhanh thôi Đó, chờ nhắn tin nhá à đây nó cái này mình tạo tài khoản rồi thế là nó sẽ hỏi mật khẩu ok mình sẽ đăng nhập còn nếu mà chưa tạo tài khoản thì nó sẽ nhắn tin về sao mật khẩu à ồ hay quá sao mật khẩu rồi ok bây giờ mình đã đăng nhập rồi nhá đó đăng nhập đầu rồi thì bây giờ mình sẽ uh, xin quyền unlock đó, thì các bạn nhìn à, các bạn sẽ vào cái phần my device này đó sau các bạn sẽ vào phần uh, à, on spec sau các bạn sẽ gõ 5 lần vào cái MIUI version này để chúng ta có thể bật được cái trình develop nhà phát triển lên đấy đó là hiện là chúng ta đã trở thành nhà phát triển này đó, chúng ta quay lại đó, chúng ta sẽ vào phần setting trong phần setting chúng ta sẽ vào cái phần uh, đây chúng ta cho vào phần này nhá đó chúng ta vào phần uh, develop option chúng ta chọn đến phần là mi unlock status nhá đó mi unlock status này đó bây giờ chúng ta sẽ add tài khoản vào đó, thì cái add tài khoản này là chúng ta phải bắt buộc tắt wifi đi chúng ta phải dùng 4G chính vì vậy là chúng ta phải dùng cái sim có 4G chúng mới dùng nhé đó add tài khoản vào này đó, bây giờ mình sẽ add tài khoản vào nhá ok nó báo như thế này là đã thành công rồi nhá là chúng ta sẽ phải đợi 7 ngày 7 ngày sau là chúng ta có thể là sẽ unlock và chúng ta chạy được đúng 7 ngày 168 tiếng đấy nhá nghĩa là chúng ta làm vào hôm nay là thứ bảy vào 3 giờ chiều thì đúng 3 giờ chiều thứ bảy tuần sau chúng ta mới có thể là chạy được chúng ta có thể để chủ nhật nhưng mà cứ phải sau 3 giờ chiều tuần sau ta mới có thể ăn được nhá ok thì bây giờ chúng ta cùng đợi 7 ngày nhá ok nhá rồi nên em mình nó một e này đó sau khi mình uh, xin duyệt uh, 7 ngày 7 ngày xong rồi nhá đó từ thứ bảy tuần trước cho đến uh, thứ bảy tuần này thì mới xong đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành chạy tiếng việt thì cái việc mà chạy tiếng việt cho chiếc máy Xiaomi này chắc chắn là chúng ta phải có một chiếc máy tính một chiếc máy tính chạy Windows nhé chiếc máy tính chạy Mac thì ờ, chưa làm đâu phải là một chiếc máy tính chạy Windows và có kết nối mạng internet nhanh nhanh một chút bởi vì file ROM của chiếc máy này nó sẽ rất là nặng nó rơi tầm 4 5 g đấy và chuẩn bị sợi, một sợi cáp USB Type C lại xịn xịn một chút nhá nên là chọn là xịn bởi vì nó sẽ sẽ sẽ ổn định cho lúc chúng ta chạy được thì ờ, các bạn lưu ý là nếu mà các bạn có laptop thì càng tốt bởi vì uh, trường hợp chúng ta chạy nhiều khi nó bị sập nguồn ấy thì có dễ dễ dễ dễ, dễ bị uh, chết máy có nghĩa là trong lúc chúng ta đang chạy và bị mất điện ấy ở Việt Nam thì bây giờ không sợ mất điện lắm nhưng mà nếu mà chẳng may bị mất điện ấy bị cúp nguồn ấy thì chúng ta có thể sẽ bị hỏng máy điện thoại ấy. nên chúng ta có laptop mà có pin thì càng tốt đó ok còn nếu chúng ta dùng máy cây ấy, chúng ta nên cắm cái USB này vào cổng sau của máy tính nhá đó thì bây giờ là ở trên máy tính thì chúng ta sẽ thao tác như nào có nghĩa là chiếc máy này thì chúng ta đã xin quyền 7 ngày rồi à quên mất chúng ta xin quyền 7 ngày và chúng ta phải lắp lại cái sim mà lúc chúng ta xin quyền nhé đây này mình để bỏ cái sim ra ngoài bởi vì cái sim đấy là cái sim mà mình đang dùng ấy đó, thì mình phải lắp đúng cái sim mà chúng ta cho sim quyền hôm trước là cái sim nào thì chúng ta lắp đúng cái sim đấy vào ok để tính chúng ta lấy otp từ cái máy này đăng nhập vào Xiaomi nó unlock hơi phức tạp chứ máy Realme hoặc máy khác thì chúng ta sẽ unlock được ngay mình sẽ làm cái hướng dẫn chạy đón quốc tế cho Realme sau nhá chúng các bạn cứ lưu ý là các bạn subscribe cái YouTube này thì mình sẽ hướng dẫn đầy đủ dòng mỗi dòng máy mình làm một clip cho nó dễ đấy cho các bạn dễ theo dõi và các bạn sẽ làm đúng nhất ok bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên máy tính nhá thì máy tính tất nhiên chúng ta phải kết nối internet rồi đúng không nhanh một chút nha chúng ta sẽ vào cái trình duyệt uh, ờ, chrome đi tí chúng ta down dễ học cốc cũng được chúng ta vào cái trang là à, đầu, đầu tiên chúng ta sẽ down uh, file rom trước bởi vì nó nặng trước nhá ta vào cái trang là mifirm nhá mifirm.net này, cái trang này một bạn Việt Nam đã làm rất là hay mifirm.net đó bây giờ chúng ta sẽ tìm để chạy rom thì máy này là máy Redmi Note 10e đúng không chúng ta chỉ cần ghi Note 10e nhé nó sẽ rất là nhiều Note 11e nó sẽ rất là nhiều uh, file rom này một 1 E này đó nó 1 E đấy nhá tên nó là nó một E đó. điện thoại à? không thời gian nghe rồi nó 1 E nhá bây giờ chúng ta sẽ có cái phần dưới này thì đây nó là rom Trung Quốc này đây là rom quốc tế này Ấn Độ này EIA là hàm bạn châu Âu là Indo thì uh, tùy anh em anh em thích chọn bản nào được ví dụ như bản quốc tế thì nó sẽ rất là sát nó giống máy bán tại toàn thế giới giống bán máy tại Việt Nam thì nó giống tương tự như vậy nhưng mình thì mình thích chạy bản uh, ấn hơn bởi vì sao thì bản ấn nó sẽ có một cái lợi thế là nó sẽ có ghi âm cuộc gọi tự động và nó sẽ không đọc cho bên kia nghe có nghĩa là trình gọi của nó vẫn là trình gọi của MIUI còn bản quốc tế trình gọi là trình gọi của Google đó thì mình sẽ đào bản ấn nhé anh em nào tùy anh em thôi nhé mình thì mình thích bản ấn nhưng ở đây mình chơi rất là ấn đó sau chúng ta chọn bản ấn này hiện tại nó có bốn file ROM quốc tế này những máy nào mà nó không có số đây chứng tỏ nó không có ROM quốc tế máy này nó có ROM quốc tế thì ta sẽ chọn bản quốc tế nhé thì ở đây mình chỉ chạy quốc tế thôi nó không EU thì mình sẽ không hướng dẫn EU khi nào nó có EU thì mình sẽ hướng dẫn chạy EU nhé hay là máy nào có Rovel sấp thì mình sẽ hướng dẫn chạy Rovel sấp thì ở đây mình sẽ chạy bản quốc tế Ấn Độ nhé đó cái này là bản quốc tế luôn Google và đây tiếng Việt đầy đủ nhá Đấy, chúng ta ấn download nhé vì sao chúng ta phải có mạng nhanh bởi vì file ROM rất là nặng 42 GB ok mình sẽ ấn down về đó nha dạ. đó ok thực ra là mình đã down rồi nhá thì mình sẽ chỉ hình dung anh em xem thôi nhá bây giờ mình sẽ hủy đi mình down file ROM về rồi này Đấy, mình đào một phần download này. Đấy, ROM của nó tên là live ấn gạch ngang in gạch ngang global gạch ngang là tên ROM và tên file chạy đúng không? Thì khi download xong ấy thì mình sẽ giải nén nó ra. Mình sẽ giải nén mình sẽ copy nhé, mình sẽ cho ra ổ C. Cho ra đầu ổ C cho nó cho nó đỡ bị lỗi nhé tốt nhất là lên như vậy nhá đó, sau bây giờ mình sau đó mình sẽ làm giải nén nó ra, đây check here này ok trong thời gian chờ giải nén chờ đao ấy thì chúng ta sẽ ra công cụ để chúng ta chạy thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải unlock máy đúng không unlock máy là khi chúng ta dùng sim mà chúng ta unlock ấy thì việc đầu tiên là chúng ta phải đăng cái phần mềm unlock là mi unlock nha Đấy, chúng ta cứ lên Google Chrome ra gõ thôi mi unlock tool này chúng ta sẽ đăng bản mới nhất trang chủ của Xiaomi thôi đó chúng ta đăng bản mới nhất này này ok này nhẹ thôi thứ hai là chúng ta đăng vào cái phần mềm là phần mềm mi unlock tool để chúng ta chạy rom nhé à mi flash tool mi flash tool thì chúng ta lên đăng bản này này thì đấy vô đấy chuẩn hơn mi flash À, bản 2022 nhé đó, chúng ta cứ ấn vào đi bây giờ nó sẽ tra ra cái trang chủ trang đầu tiên là cái này không trang chủ trang này trang ngoài làm thôi sẽ đặt ngoài thôi ấn vào đây này đó sau đó chúng ta cứ tìm đến cái bản đầu tiên Không biết tên mã gì đây là mã 2020 thôi cứ đa cái bản này nhá đó, đa thôi đó, chúng ta sẽ đa bản này về bởi vì là này nó sẽ cài được đến tôi chuẩn nhất đó. chúng ta đa bản này về này ok chúng ta này này nó nhẹ thôi không nặng như trăm mê tám mấy tám bảy mê tám ba mê đó nên đào ở cái này nhá chúng ta đừng đào ở trang nào khác bởi vì mấy lần mình đào ở một số trang khác ấy. link google thứ ấy, toàn bị lỗi rồi thế nên là mình cứ tin tưởng cái trang này mình đào đó thế nên anh em và các bạn cứ lưu ý là chúng ta nên đào ở trang này nhá à, chứ trong thời gian nào thì mình sẽ cắm cái này vào cổng sau của máy tính ở đây thì mình dùng máy bàn mà cắm USB cả rồi cắm còn xong tiếp đây là cái sợi cáp của máy ờ, K40 gaming ấy cáp rất là xịn thôi nhá đã xong rồi này thì bây giờ là chúng ta sẽ mở cái phần này ra bây giờ mình sẽ giải nén ờ, hai cái file này Đó. mình sẽ giải nén hai cái file này ok chưa bây giờ cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ giải nén xong rồi này chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ vào cài driver trước thì chúng ta bật cái mi flash ừ, mi flash lên thì mình hay cài driver bằng cái mi flash này mà Đó. mình đang dùng một cái máy tính cái cấu hình thì nó không cao lắm thế là chạy nhiều khi nó hơi bị lắc lác ấy Đó, thế nên anh em nào mà chạy, chạy cái rom này thì anh em không cần phải máy tính cấu hình cao lắm đâu chúng ta chỉ cần một cái máy tính cấu hình bình thường thôi là chúng ta đã có thể chạy được rồi à nó đang giải nén ra nó hơi chậm Đấy, ok nhá thì khi chúng ta bật cái phần mềm mi flash này lên ấy đây này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cài driver thì mình thấy cái driver của cái này là chuẩn nhất và cái file cái, chúng ta đao cái bản mới này vì sao bởi vì là chỉ mình cần cái driver chuẩn thôi đó xong mình ấn vào cái đặt đó, sau khi chúng ta ấn vào cái đặt xong là xong thì bây giờ chúng ta sẽ cứ chờ nhé đây nó bán này là xong nhé tắt đi tắt đi rồi này ok đó, thì mình sẽ bật cái phần mềm tiếp theo là cái phần mềm mi unlock lên đấy nha mi unlock lên nha mi unlock ồ thế nó vẫn đau yêu cầu mình đa bản mới hơn này thôi cơ sở vậy thì đa bản mới hơn vậy cứ tưởng bản này là bản mới nhất này chứ nhỉ đó, thôi đã cho bản mới hơn đây bản mới hơn mình sẽ là nhé bản này ra này ok nhé, đồng ý này đó thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải đăng nhập tài khoản mi cloud đây các bạn có thể gõ hoặc là các bạn ấn vào barcode thôi đó, ấn vào barcode này thì trên điện thoại này nó nhanh hơn đỡ phải mất công gõ chúng ta ấn phần ấn vào phần cài đặt này chúng ta ấn vào phần mi cloud này chúng ta ấn vào cái này này, đây này. đó nó sẽ quét nha đó, nó sẽ quét này đồng ý cho nó quét nha ok này ok này à chúng ta quét lại nha đó sau khi cắt xong nhé nó sẽ loát này có đồng ý thì chúng ta đăng nhập hay không sẽ mà đăng nhập nhé đó hiện tại trên màn hình máy tính nó báo này đó, bây giờ nó bắt chúng ta chúng nó bắt chúng ta phải gõ à? mình không hiểu lắm thôi mình vào lại nhé vào lại thử xem nó bắt phải gõ không gõ mất thời gian vào lại nhé quét lại này trên phần mềm chúng ta sẽ à xong rồi chúng ta ấn ok là được rồi sao ấy chứ không phải có lại đâu nó đang xoay này à, chờ chút nhé thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra cái trường hợp như thế này nó như kiểu là lỗi mạng ấy mạng nó kết nối kém ấy thì nó sẽ xoay xoay như này chúng ta kiên nhẫn nhé chúng ta đăng nhập được thì chúng ta mới làm được chúng ta không đăng nhập được là chúng ta cứ phải chờ chúng ta làm lại thôi nha này chúng ta phải có tính kiên nhẫn một chút bởi vì khi chúng ta chạy rom nó sẽ rơi, sẽ rơi vào tầm khoảng 20 phút đấy đó, cứ chờ đăng nhập thôi thì chúng ta mã lóc được lại nhá bây giờ mình sẽ làm lại đi làm lại này tắt đi này ấn lại vào đây này đồng ý này ấn lại vào barcode này ấn lại vào điện thoại này ấn vào microsoft này ấn vào quét barcode này Đấy ok nó nhập lại này đồng ý cho nó nhập này ok này mình thấy lạ cái là nó không hiểu chảy sao nó không ờ, không gửi uh, mi cloud à nó không gửi uh, nếu là nó phải gửi một cái captcha nó gửi một cái otp ấy, thì chúng ta mới đăng nhập được mình đang không hiểu tại sao nó không gửi otp thôi, nó vẫn cứ quay này thôi bây giờ mình thử gõ thử tài khoản nhé không quét nữa nhé đồng ý nhé gõ tài khoản đi cho nó dễ này đây là tài khoản đây ok mình đăng nhập xong rồi nhá à, lẽ là mình chúng ta ấn ba cốt chúng ta quét xong nó hiện lên cái này này nó hiện là chúng ta phải ấn otp và nó hiện lên cái này vậy bây giờ nó vào màn hình này rồi thì chúng ta sẽ lock máy bằng cách là chúng ta sẽ vào phát bút chiếc máy này nhá thì vào phát bút bằng cách chúng ta giữ nhỏ tiếng và nguồn giữ nhỏ tiếng và nguồn nhá giữ cùng một lúc này cứ giữ rồi thì khi nào nó hiện phát bút thì thôi và chúng ta phải giữ nhá cứ giữ khoảng mất khoảng 10 15 giây ấy à, cứ giữ rồi nó sẽ tự sầm nguồn vào vào phát bút nữa này, này. À ok này Đấy, rung rồi cứ giữ nhá nó rung máy rồi chúng ta vẫn cứ giữ nhá thì nó sẽ vào được phát bút mình chưa hiện lên đây đó nó hiện vào phát bút rồi nhá nhìn thấy chữ phát bút chưa đó bây giờ chúng ta cắm cáp vào này AC đúng không chúng ta cắm cáp vào nhé đó trên máy tính hiện này ok trên máy tính đã hiện rồi nhá chúng ta sẽ ấn vào unlock này để xem nó lót được thiết bị gì không này không được không, không ấn unlock thì tưởng nào nó nhận rồi ấn unlock nhá đấy nó hỏi chúng ta có chắc chắn không bởi vì sẽ mất hết dữ liệu này nếu trong một tuần các bạn dùng ấy mà các bạn chụp nhiều ảnh đấy các bạn lên lưu lại ảnh đây thì mình không quan tâm bởi vì là khi chúng ta tại chạy xong ấy nó sẽ mất hết ảnh nhá mất hết dữ liệu mất hết phần mềm chúng ta cài chúng ta phải cài từ đầu nhá ok ấn unlock này đó ok ok bước xác minh máy đã xong giờ xem có unlock được không này ô tại sao lại báo lỗi nhỉ Đấy, đây là những cái trường hợp mà khi chúng ta làm nó chẳng may nó bị rất là may là mình làm thì nó sẽ nó sẽ không không hoàn hảo ngay từ đầu rồi thì chúng ta sẽ sẽ có nhiều cách để chúng ta xử lý đúng không đây nó đang bị lỗi như này nhé chúng ta sẽ vào lại phút bút đó, chúng ta sẽ vào lại bút ngay từ lúc nãy thì nó đã không hiện này. chúng ta sẽ vào lại phút bút nha đây, ta vào lại phút bút nhé đó. không được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đây đang vào lại bút nhá đó, mình sẽ lóc lại này nó biết là thiết bị có rồi deliver ok rồi mà không unlock được có thể là do không kết nối được server Đó. ok nhé không unlock rồi nhé mình sẽ thoát ra đăng nhập lại này thoát ra nhập lại nhé đăng nhập lại này đấy nó bắt đầu tp rồi mình không ai máy rồi có máy ấn dỗ nguồn đấy nó bật vào lại phát bút nhé à đây này nó hiện như này, này unlock sẽ mất hết dữ liệu này ok nó hiện như này được khả năng unlock được này ấn unlock nha ok nhá đó unlock thành công này trên điện thoại nhá bây giờ nó sẽ cộng lại vào cái hình cái khóa mở này là thành công nhá đó bây giờ chúng ta có thể chạy run rồi đấy ok bây giờ chúng ta không cần quan tâm nữa chúng ta lại ấn lại nhỏ tiếng vào nguồn để vào phát bút nhá nhỏ tiếng vào nguồn giữ cùng một lúc nhá cứ giữ thôi và lại phát bút nhá tắt cái phần mềm lock này đi đó thế nhá bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mềm mà mình vừa đào ấy mi flash 2020 và lại đây này à, cái máy những cái dòng máy mà có chip MediaTek sẽ vào Facebook hơi khó chúng ta kiên nhẫn ấn nhé lại vào lại Facebook chữ màu đỏ này đó bây giờ cái phần mềm nó bật lên như này chúng ta ấn vào refresh nhé ấn vào refresh thì nó sẽ hiện lên tên máy ở đây ok chưa bây giờ chúng ta vào lại cái phần mềm rom cái rom chúng ta vừa đang vào ổ c cho nó có ổ c này chúng ta nên giải nén vào ổ c hoặc là ổ d nhá thì nó chạy sẽ rất ít lỗi đó chúng ta lên lưu ý là như vậy nhá chúng ta sẽ ấn vào file rom đây sẽ file rom nó sẽ có định dạng như này chúng ta phải giải nén nhé nhiều bạn thì gọi điện cho mình để hướng dẫn mình hướng dẫn từ xa nhưng các bạn quên giải nén đây các bạn sẽ không làm được chúng ta phải giải nén các bạn lên xem thật kỹ clip này của mình đây phải giải nén nhé. bây giờ đường link rom như này chúng ta ấn vào đây chúng ta copy cái đường link này copy nhá chúng ta ấn luôn vào đây đó vì sao nó c không đến file rom luôn nó rất là đỡ lỗi đó thì bây giờ ở trên phần mềm là chúng ta sẽ copy rom đây rồi chúng ta sẽ chạy nhưng mà ta lưu ý này nó có phần liên ôn này Kali on inlock mà và lưu dữ liệu người dùng này thì chúng ta lên chọn bởi vì đằng nào chúng ta format nó mất hết rồi chúng ta lên chọn là Kali chúng ta chọn Kali thì nó sẽ chạy và chúng nó nó sẽ không phá không khóa lại chúng ta chọn Kali on inlock và chúng nó sẽ khóa lại phát boot à, bootloader nên chúng ta sẽ không thể khởi động được nhiều trường hợp anh em ờ, bị cái này thì phải xử lý như thế nào đúng không bởi vì nhiều anh em xem clip của mình không kỹ lại tích vào cái này thì phải xử lý như thế nào đó thì cái đấy thì mình sẽ làm một clip sau nếu nhiều anh em yêu cầu mình sẽ làm lại đó, bởi vì nhiều khi mình xử lý được và xử lý không được nếu trường hợp xử lý không được sẽ rất là phức tạp anh em lưu ý nhá nên anh em chọn là Clion thế nên anh em nào không xem nghĩ clip này của mình thì đừng có trách mình nhé đó ấn Clion nhá sau đó mình sẽ lại một nữa chắc này nó nhận máy thiết bị này chúng ấn vào flash đó đúng firewall nó sẽ chạy được màu xanh như thế này ok bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi trong vòng khoảng 10 đến 20 phút là xong vì máy tính nhanh hay chậm nhá ok cùng đợi ok nhá đó à, nó đến cái bước mà nó chạy xong nó báo là là là lát bị lỗi này error này là không sao đâu cái này nó chạy xong rồi thì nó kiểu như là nó chạy nó nó, nó có vấn đề đó nó lóc là kiểu như là anh mình nghĩ là chắc là nó không à, không không thể nào ăn lóc được hay gì gì đó thì nó sẽ báo lỗi như này không sao máy nào mình chạy nó cũng bảo thế nhưng thực ra nó vẫn chạy thành công đó ở trên máy thì nó hiện logo và chuẩn bị khởi động lại này được rồi này logo mở khóa vẫn được nhá nếu mà chúng ta kích vào đây này kích vào clear unlock này chúng ta sẽ không có cái logo mở khóa đâu đó, nó hiện như này được rồi và bây giờ chúng ta sẽ chờ thêm 5 phút 10 phút nữa để máy nó khởi động lần đầu nhé là xong Đấy, khi khởi động đầu thì mình sẽ uh, hướng dẫn anh em cách kích hoạt bên trong xem nó chạy xong trong quốc tế thì nó sẽ là như thế nào nhé đây lại ok sau khi chạy xong này thì nó yêu cầu chúng ta active vào tài khoản lao đó thì chúng ta đơn giản thôi chúng ta active thôi ta kết nối wifi thôi vì tài khoản của mình mà thì mình sợ gì đúng không đó, kết nối wifi vào active nha ok đăng ký đã xong chúng ta có thể nhìn thấy này mặc định là sẽ chọn tiếng việt luôn bởi vì vừa giờ mình lắp sim việt nam Đó. bàn phím google nhé chọn luôn đồng ý tất cả thỏa thuận này bỏ qua bước này cho nhanh này Đấy, bỏ qua cả bước này luôn à, mình không bỏ qua được Đấy, cái này chúng ta muốn kích hoạt nhanh chúng ta nên bỏ qua nhé mình sẽ quên vào khẩu wifi đi Đấy, để cho nó bỏ qua thật nhanh để chúng ta xem giao diện bên trong cái này là giao diện ROM gốc của ờ, của gì của MIUI của, của Redmi không phải Poco này thế nên là nhìn nó sẽ sướng hơn chứ nhiều máy chạy xong Poco là anh em không thích ROM nhiều mình có nhiều khách chạy xong ROM quốc tế đổi trả lại đổi đổi với khác bởi vì là nhìn cái ROM nó ngứa mắt ROM Poco ấy ROM MIUI nhìn đẹp hơn quen mắt rồi nhiều khách dùng Xiaomi quen rồi bản thân mình cũng đang dùng một chiếc Xiaomi đây này K20 Pro à, mình rất thích dùng Xiaomi ok nhá à, ROM quốc tế Ấn Độ vâng ô oh, robot ấn độ cái trình gọi điện vẫn là của ấy này vẫn là của của của google này nó vẫn bị uh, đúng không mình nhầm mình quên mất không phải rom ấn mà mà mà rom là rom mà gọi điện mà không bị ghi âm cuộc gọi không bị báo ấy nó là rom đài loan xin lỗi anh em nhá rom đài loan mình cái đao rom ấn về nhưng không sao nếu anh em muốn chạy rom được ghi âm cuộc gọi tự động được chúng ta đao rom đài loan nhá còn bây giờ nó là rom quốc tế hoàn toàn đây này đó tên máy sẽ vẫn là nốt 11 e này đây vẫn là Note 11 à nó là Note 11 Prime 5G chứ không phải Note 11 nhá nhá đó nên là quốc tế bản MIUI chứ không phải là bản Poco nhá ok thì uh, đơn giản là hôm nay mình làm clip chạy uh, à, vòng quốc tế là chiếc Note 11 này thôi chủ yếu là để hướng dẫn anh em đã mua hàng online bên mình nếu anh em nào mà làm không được hay là anh em nào mà bị lỗi thì anh em có thể là inbox cho uh, Facebook bên mình hoặc là anh em có thể là để lại số điện thoại ở trên cái comment của dưới video này thì bên mình sẽ liên hệ và làm một lại online cho anh em thì những anh em nào mua máy thì mình thì mình đều làm online từ xa luôn anh em nhé hỗ trợ rất đơn giản thôi đó đó cảm ơn anh em xem clip nha nếu muốn đặt hàng sản phẩm này vẫn vào website máy vn nhé chào tạm biệt anh em cất cất quái là cất đây